mà nó đã kéo dài từ vài chục năm nay nhưng dường như chính quyền bất lực. Hình ảnh hơn 200.000 người lao động không đóng bảo hiểm xã hội, nguy cơ không có lương hưu. Theo số liệu thống kê, Việt Nam có hơn 610.000 công ty xí nghiệp lớn nhỏ nhưng chỉ có 330.000 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, nghĩa là có gần một nửa số doanh nghiệp trốn nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, có hàng triệu người không được hưởng các khoản trợ cấp từ bảo hiểm xã hội. Trong số 330.000 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội thì lại có rất nhiều doanh nghiệp chây ì, nợ phí, đóng không đúng hạn, đóng không đủ, dẫn đến quỹ bảo hiểm xã hội thất thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nhà nước đã thực hiện một số biện pháp để thu hồi các khoản tiền này, như thanh tra, bêu xấu trên truyền thông, phạt và truy thu nợ. Tuy nhiên có vẻ như mọi biện pháp đều không có hiệu quả Đến nay vẫn có rất nhiều doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội và chây ì nợ bảo hiểm xã hội. Theo luật Việt Nam, muốn khởi tố một doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội bên nguyên đơn phải chứng minh được hành vi gian dối hoặc những thủ đoạn khác như làm giả hồ sơ, che giấu sự thật. Song là một cơ quan dân sự quỹ bảo hiểm xã hội làm sao có thể điều tra chứng minh những điều này. Nếu không chứng minh được sự gian dối, thì việc nợ tiền bảo hiểm xã hội chỉ là vấn đề thuộc phạm vi luật dân sự, mà đã là dân sự thì chả ai ngán ai. Mặt khác, những vướng mắc về pháp lý dẫn đến khó khăn cho quy trình khởi kiện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Trước năm 2016, quyền khởi kiện thuộc về cơ quan bảo hiểm xã hội, nhưng từ năm 2016, quyền này thuộc về công đoàn cơ sở Tuy nhiên, công đoàn cơ sở lại là nằm ngay trong lòng doanh nghiệp và ăn lương của doanh nghiệp, nên không có chuyện chủ tịch công đoàn cơ sở đứng ra khởi kiện người chủ của mình. Cần nói rõ, ở Việt Nam chỉ có một hệ thống công đoàn được hoạt động, đó là hệ thống thuộc Liên đoàn Lao động Việt Nam, một cánh tay nói dài của đảng. Hoàn toàn không có công đoàn độc lập, công đoàn do chính người lao động lập ra và hoạt động thực sự vì quyền lợi của người lao động. Hình ảnh công đoàn mắc lẻo bộ chính trị. Công đoàn của đảng thì chỉ hoạt động theo các chỉ thị của đảng, người là do đảng chỉ định, tôn chỉ, mục đích, tuy hay ho nhưng cũng chỉ để làm màu. Những người lãnh đạo công đoàn cơ sở làm việc theo chỉ thị của hệ thống công đoàn do đảng lãnh đạo, hưởng lương của chủ doanh nghiệp. Vậy làm sao họ có thể đại diện cho quyền lợi của người lao động? Làm sao họ dám đấu tranh cho người lao động? Một vướng mắc nữa của quá trình khởi kiện đó là công đoàn cơ sở muốn kiện thì phải thu thập đủ chữ ký của người lao động trong doanh nghiệp người lao động thì phải đóng phí khi tham gia khiếu kiện, khiến người ta e ngại. Tất cả những điều này thể hiện sự bất lực của hệ thống công đoàn thuộc quyền lãnh đạo của đảng, bởi vì trên hình thức họ vẫn là cơ quan đại diện cho người lao động, có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Và vì bất lực, Công đoàn Việt Nam đã làm một chuyện nực cười, đó là báo cáo Bộ Chính trị, đưa một vấn đề thuộc quản lý của nhà nước sang mách lẻo với một cơ chế của đảng, vốn không có thẩm quyền quản lý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 tức Osin Huy Đức, có một status dài hơn 1.000 chữ bình luận về tình trạng thị trường bất động sản hiện nay. Bài viết có tựa đề coi chừng sát thương cả nền kinh tế. Hình ảnh bài bình luận trên trang cá nhân của nhà báo Trương Huy Sang. Mở đầu bài viết tác giả cho rằng không ít doanh nghiệp bất động sản đang đứng trước nguy cơ mất thanh khoản. Nhưng cách nói giải cứu doanh nghiệp bất động sản rất dễ gửi đi một thông điệp sai. Sai cho cả nhận thức của xã hội và sai cả cách tiếp cận cho người làm chính sách. Tác giả nhắc lại những vụ án lớn của các đại gia ngành bất động sản, làm lung lay một công cụ tài chính cực kỳ quan trọng, đó là trái phiếu doanh nghiệp. Những vụ án này đã khiến cho cả thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, kênh huy động vốn trung và dài hạn vừa bị rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Tác giả cho rằng, trong khi doanh nghiệp bất động sản đang ở trong tình trạng như vậy, về phía nhà nước lẽ ra phải khai thông các thủ tục pháp lý đảm bảo với người mua nhà ở những dự án đúng quy định của pháp luật sẽ được cấp sổ hồng, sổ đỏ. Nhiều nơi như Đồng Nai, Quỳ Lưng rút lại giấy phép đã cấp trước đó cho Novaland. Người mua nhà bỏ cọc, trả lại trái phiếu trước thời hạn. Thay vì đồng cảm cho nhau giãn nợ để cùng nhau thoát chết, thị trường bất động sản bản thân nó đã như con bệnh trầm cảm, lại bị ngay hội chứng cắt thuốc đột ngột. Không chỉ có vật vả đau đớn, một số con bệnh đã ở tình trạng chết lâm sàng. Tác giả phân tích nêu một quan điểm kỳ lạ trong quản lý kinh tế ở Việt Nam là phải khi công an vào cuộc đánh án thì những sơ hở lỏng lẻo trong ngành quản lý mới được chỉnh sửa và thắt chặt. Thực chất, các cơ quan chức năng không phải không biết sự mục ruỗng bên trong các doanh nghiệp. Việc sở hữu chéo trong ngân hàng trong nền kinh tế là một vấn đề không mới, nhưng không được kiểm soát chặt, không được chấn chỉnh ngay từ khi nó mới manh nha mà đợi đến khi trở thành khối u ác tính mới xử lý, khiến mọi thứ trở nên quá muộn. Và chưa bao giờ thị trường tài chính, tiền tệ chịu những áp lực như hiện nay. Hình ảnh, quan điểm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp tự cứu lấy mình. Oshin Huy Đức cho rằng thay vì tiếp tục đưa ra các mệnh lệnh, tạo áp lực lên các doanh nghiệp, bao gồm các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bất động sản, tái cơ cấu, cắt giảm chi phí, giảm giá, trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp làm những việc ấy chắc chắn tốt hơn chính phủ. Điều mà các cơ quan chính phủ nên làm lúc này là khai mở từng ách tắc trong chính sách. Tuy nhiên, không thấy tác giả nói rõ là khai mở những ách tắc cụ thể nào, chỉ thấy tác giả nêu nhận xét. Thay vì rút ống thở trong tình huống càng nguy kịch, cơ thể của cả nền kinh tế cần được đảm bảo sao cho huyết mạch lưu thông. Sở trách nhiệm tìm kiếm an toàn pháp lý cho mình trong lúc này có thể sát thương cả nền kinh tế. Tác giả dẫn Nghị định 163 quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán. Hàm ý của tác giả là những cơ quan này phải đứng ra, chịu trách nhiệm và thực hiện những chính sách giải quyết cho hậu quả của cả một quá trình dài buông lỏng. Quả đúng như quan điểm của nhà báo Trương Huy Sang, trong tình hình hiện nay, nếu bỏ mặt thị trường tài chính, bao gồm chứng khoán, ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, thì có thể dẫn đến một hệ lụy dây chuyền, gây nên sự sụp đổ cho toàn ngành kinh tế. Tuy nhiên, gỡ cái mớ bồng bông này cũng là một vấn đề cực lớn và cực rối rắm. Vào lúc này, chính phủ cần mời các chuyên gia hàng đầu về kinh tế đến để giúp tìm giải pháp. Cần minh bạch mọi thông tin cho người dân biết để có thể chuẩn bị về tâm lý,